bệnh đầu mùa khỉ có bùng phát không chú đang ở phi châu mà phi châu á, phải chịu nhiều cái khổ là sao mỗi phi châu rồi qua tới nam mỹ rồi dần dần qua tới uh, nước mỹ này tới âu châu thì là những cái chúng sanh mà xả cái nghiệp đầu tiên á, làm người á, là phải làm người phi châu trước thì những người phi châu á, hồi xưa á, họ đã từng ở âu châu họ sống sung sướng giàu có họ ăn hiếp người này nọ rồi bắt đầu họ trả hết cái kiếp thú của họ khi hết kiếp thú á họ qua trả cho những cái nước uh, gọi là uh, lạc hậu thời đồng thời đa, đậu đồng đồ đá rồi lúc đó cái um, từ ngạ quỷ xuất sanh họ lên thì họ phải lãnh những cái nghiệp của những cái bệnh tật cho nên con thấy là đói là cũng phi châu đói trước nè nghe bệnh cũng phi châu nữa Việt Nam của mình là con rồng cháu tiên mà lại sao cứ lận đận lao đao nó cũng phải có lý do lý do duy nhất đó là à, mình quên đi quên đi cha trời quên đi mẹ đất thế nên nước Việt mình nó cứ khổ nạn hoài giờ <clears throat> chú nhắc để mọi người nhớ còn à, kinh điển 700 năm nay thần tú thay đổi bên Phật giáo họ không có thừa nhận cha mẹ cho nên làm mà biết bao nhiêu triệu người tu tập nhưng mà cuối cùng rồi á, cũng không có được gì còn tin thêm cha thêm mẹ được tất cả vậy mà nhất định không tin bởi vì con người nó gọi là thời nay á, khó độ lắm nó hồi nó đụng chạm nữa có những vị thầy à, xưa lên đài nói cái là ba bốn chục nghìn người nghe thầy gì đó thầy à, thích nhập từ gì đó hôm nay biện đóng người đem ra hạch tội đâu thấy không mà rồi à, nhiều nữa sẽ còn tiếp tục những người những cái gì gọi là không có không có cái thật của thế gian này từ từ sẽ lòi ra hết như cây kim thôi mình không có nói láo nói lâu được từ từ lòi ra hết còn rất là đông tiếp tục Việt Nam động đất lũ lụt với lại à, ở đâu như thấy cái clip nào ở Sài Gòn cái gì có nhiều cái à, cái hiện tượng mà đủ màu sắc ở trên trời á Nguyễn Đăng Khoa nói chú ơi nói chuyện du hành thời gian đi chú nói chuyện du hành thời gian hả bữa giờ chú xuống đây 53 tuổi ở trên trời á, mấy vị nói chú chỉ xẹt ra có tích tắc uh, giống như đứa nít mà chạy ra khỏi cửa nhà vậy chưa kịp chạy vô nữa mà giờ thấy ông da nhăn già thì cái thời gian nó là có thật du hành thời gian là có thật tất cả mọi mọi sự hiện tượng trên trái đất của này á trong à, cả nghìn năm đều đã sắp đặt trước hết rồi thế nên cơ vận mà chạy theo uh, một nghìn năm sau nghìn năm về trước đều là có hết người dưới ô cũng có chú là người đầu tiên lên trên mạng nói là có dưới ô là sao là gì mấy chị vị nói chú là có thì chú mới gan chú mới lên đây nói thì bây giờ con thấy đầy hết nữa cả trong quốc hội Mỹ hôm nay cũng bắt đầu à, sắp sửa à, tuyên bố thừa nhận cũng một số quốc gia thừa nhận những lời chú nói là đều là tâm linh nhưng mà tâm linh á, những các chư thiên các tầng trời trên á, họ cũng là như mình một cái thành một cái à, xã hội cực kỳ tinh vi còn mình là một cái xã hội cực kỳ thô kệch thì mình mới có xác phàm mình đói mình ăn rồi mình đi đứng bất tiện rồi mình bệnh tật tối ngày trên kia không có bệnh tật đi cũng không có cần phải tốn xăng nữa nhắm mắt đó là cái dù cái làm mấy tỷ cây số rồi đời sống ở bên trên trời á, rất là vui chú ở trển á mấy vị nói á, là hai chân kể hai ông rồng bay đi từ tầng trời này đi tầng trời kia giỡn đùa với mấy cô tiên tấm ao sen vàng người ờ, chim biết ca lá đồ thành, ờ, thành phố này thành phố nọ rất là vui sung sướng không chịu mà nhất định nó ờ, xin cha xin mẹ xuống đây để ngồi ở đây chót chót với quý vị mà có nhiều người còn không trân trọng mà khổ chịu nghiệp chung nữa đủ đủ là hết bệnh này bệnh kia tay chân giò cắn <laughs> ô vậy mà quý vị không thương <laughs> ở trên tôi kia kìa không có mấy cái vụ mà mà, mà, mà lo phiền gì trơn á mà xuống đây đủ chuyện để lo phiền mà để mục đích là gì à để mục đích là nói lên những cái sự thật ở cõi trời và cõi siêu hình để cho quý vị hiểu để mà mình làm gì á trước khi mình quyết định một cái hành động gì hay nói một cái lời nói nào hay là à, một cái gì gọi là đừng có tạo nghiệp đó. mình nên nhớ trên đầu mình nó ba tấc nha là có có đầy hết mấy chị gì cũng đang đứng trong cái phòng này cũng đầy hết mà, mà à, quý vị đâu có thấy còn như à, hồi xưa kiệt à, năn nỉ năn nỉ trên nói giờ con nói thì ta không hiểu tao không tin mình sao kiện mới xin trên là xin cho mấy ông rồng mà hộ kiệt cái kiệt có bốn ông rồng hộ nha bài lúc nào cũng xung quanh kiện nè để mà xuất hiện để mà cho có một chút xíu nhưng mà hôm nay độ được á, là lâu lâu á, là kiệt cảm ơn mấy ông rồng tại mấy ông xuất hiện thường xuyên à, trên mây rồi nè còn xuất hiện một nguyên hình thì cũng có có một lần khoảng năm à, nào ta 2016 có ông Trần Kim Quang ông làm trong hãng của Việt á 4 giờ sáng ông đi làm cách khoảng chừng 500 à, à, thước ông thấy nguyên con rồng khổng lồ từ ở trong chỗ à, chỗ phòng của kiệt đó bay lên trời mà cái cái cái hình cái cái body á, cái thân người đó bự cũng cỡ 10 thước vậy đó mà bay cỡ gần một phút mới mới hết đó. bay ra đó là có thật mà không phải một người thấy nhiều người thấy đó là hiện nguyên hình còn hiện hình mây hình này kia là đó là thường thôi là nhiều chứ mấy cái mà mấy cái này lên trên à, Facebook mà personal của Kiệt á Ngô Tấn Kiệt official Facebook á download xuống rồi đưa mấy cái nhà nghiên cứu đi nó đâu có nói là có thể nào là mình làm à, <clears throat> làm Photoshop được nó không có phải thiệt không ạ cả những gì chuyện nói cũng là từ cái tâm lời thật lời thiệt cho nên tâm linh sống à, một cái dimension song song với chúng ta chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận nha thường á, những lãnh đạo Việt Nam qua cũng giống như kỳ bóc phúc qua New York để là họp à, Liên Hiệp Quốc á họp thượng đỉnh Liên Hợp Quốc thì tự nhiên giờ chót ở trên quý vị mới khi điều khiển Kiệt đi về New York để mà trên bên đó mục đích của Kiệt đi đến đâu á cũng giống kỳ rồi mấy tuần trước bắt chính qua Mỹ cũng đột nhiên cái Kiệt à, cũng có cái giấy mời lên đó thì mục đích Kiệt đi là mấy chữ thiên theo họ là để cho một cái chuyến đi hoàn hảo của một cái lãnh đạo Việt Nam để anh chi để mà đưa cái nước Việt bớt đi nghèo khổ thì kiệt đe đến là mình dùng cái chữ mà để dễ hiểu là gọi là blessing là đem sự may mắn đến cho một cái buổi đó đó là vậy thôi chứ còn kiệt có hiện diện trên màn hình hay là có gặp ai nó không quan trọng mà những gì đi theo kiệt xuống đó để mà làm để mà tẩy hết những cái mà xui xẻo của những cái nhân vật những cái chiến